Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Nhà Hoàn Công Ngô Quyền, phường 6, diện tích 72,85m2, sổ riêng xây dựng, hướng Đông Bắc, đường xe máy dốc nhẹ, chỗ để ô tô cách 50m, nhà một trệt, một lầu, 5 phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, cách đường lớn 100m, cách chợ 500m, giá 4,35 tỷ. Đất Xuân Trường 2, thành phố Đà Lạt, diện tích 4.249 m2, sổ riêng nông nghiệp, đường xe máy cách đường ô tô 200 m, cách trạm y tế, ủy ban nhân dân, trường học trong bán kính 3.5 km, giá 1 tỷ trên 1.000 m2. Khách sạn Lê Quý Đôn phường 5, diện tích 60 m2, sổ riêng xây dựng, đường hẻm ô tô 4 m, kết cấu một trệt, một lửng, 3 lầu, 13 phòng, 6 phòng đơn, 7 phòng đôi, một lễ tân, một bếp, giá 29,5 tỷ. Nhà phường 11, thành phố Đà Lạt, diện tích 75 m2, sổ xây dựng phân quyền, đường ô tô, kết cấu một trệt, một lầu, một áp mái, 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, giá 3,85 tỷ.